chào ờ, tất cả anh em cũng chuẩn bị ờ, tết đến xuân về rồi thì ờ, chúng ta cũng cần chuẩn bị cho mình những cái bộ đồ chơi những cái bộ hột bầu cua để khi anh em đi chơi bầu cua vui xuân này thì làm sao cho nó hiệu quả nhất và trên thị trường hiện nay cũng bán rất nhiều những cái thiết bị những cái đồ chơi bầu cua nhưng mà không phải là cái bộ hột nào hay là cái sản phẩm chơi bầu cua nào cũng hiệu quả và có thể làm cho anh em ờ, chiến thắng được bởi vì người chơi bây giờ người ta rất là tinh vi mỗi khi lên YouTube hoặc là những cái mạng xã hội người ta chỉ cần có một hai số từ thôi là rất nhiều những cái ờ, từ khóa tìm kiếm đến bầu cua hay là cờ bạc anh em ờ, lưu ý là khi đi chơi bây giờ ấy, thì chúng ta rất cần những cái thiết bị những cái đồ chơi không tang trên đây nó là có hai cái bộ sản phẩm đây nó là cái bộ hột bầu cua xốp này và đây nó là cái hột báo dung sáu mặt Đấy, báo dung sáu mặt là như thế nào có nghĩa đây nó là cái chip của nó chip báo dung còn đây là cái hột báo dung sáu mặt khi lên mặt nào nó sẽ dung cho anh em biết mặt đó ví dụ như là lên bầu nó sẽ dung một ngắn Đấy, xong rồi lên ờ, con cua nó sẽ dung hai cái ngắn con gà nó là một cái dài con cá nó sẽ là hai cái dài con ờ, tôm nó sẽ là một ngắn một dài thì con nai nó sẽ không rung đây là những cái nhịp rung của cái bộ hột bầu cua báo rung sáu mặt này nhưng mà ngược lại thì khi chúng ta mà dùng uh, chơi thua ấy, hoặc là người chơi người ta có thua người ta có cắt hột ra như này anh em nhìn Đấy. đó thì bên trong là nó là cái gì đây nó là một cái chip anh em nhé nó sẽ có một cái chip như thế này nếu như mà bị phát hiện là có chip bên trong thì anh em sẽ xác định như thế một là răng ở lại hoặc là tiền ở lại nói chung là những cái thiết bị chơi đấy thì chúng ta rất là khó có thể đưa vào thì không phải chỗ nào chúng ta cũng có thể sử dụng những cái À, thiết bị mà nó có tang như thế được thì hôm nay đây tôi muốn giới thiệu anh em một cái loại thiết bị chơi à, bầu cua nó rất là hiệu quả đó chính là cái chấm từ báo dung này về cái chấm từ báo dung này cách chơi như nào có nghĩa là trên đây nó sẽ có ba cái chấm này rất anh em nhìn rất là nhỏ nhé nếu như chúng ta mà không để ý thì cũng không thể phát hiện được khi vào chơi anh em chỉ cần cạy cái chấm từ ra và chúng ta sẽ dán vào ba mặt như bây giờ tôi sẽ dán vào ba cái mặt con cua đây. thì mỗi lần có cua nổi lên chúng ta sẽ biết được chắc chắn là có con cua và chúng ta sẽ đánh vào mặt cua và mặt đối diện của nó là mặt bầu cái nhịp dung của nó rất là đơn giản đây anh em nhìn cái chấm từ đấy, rất là dễ dán luôn tôi sẽ dán cả vào ba hộp như này chỉ cần anh em cạy cái chấm này ra và dán đây đấy là anh em có thể chơi được rồi cách chơi rất là hiệu quả và đơn giản thôi chỉ cần anh em dán vào như thế và ờ, khi nào nó mặt đó nó nổi lên thì anh em sẽ biết được và anh em ờ, đặt vào cái mặt ví dụ như là chúng ta dán vào mặt cua khi nào có cua nổi lên thì chúng ta sẽ đánh được bởi vì cái mặt cua nổi lên thì nó sẽ rung liên tục cho anh em biết và chúng ta sẽ đặt vào cửa cua và mặt đối diện với nó có nghĩa là mặt bầu như thế này thì chúng ta vẫn biết được khi nó rung mắt nhịp gọi là rung cái một cái một thôi còn cái mặt cua thì nó sẽ rung liên tục cách chơi thì đơn giản còn giới thiệu với anh em đây nó là cái cục rung của nó này. khi nào có cua nổi lên này thì nó sẽ rung và đèn nó sẽ sáng như thế này anh em này Đấy. có khi nào mà những cái mặt ờ, khác nó ờ, không phải là mặt cua nổi lên thì nó sẽ không dung rất là đơn giản thôi bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem để anh em thấy cái sự hiệu quả của cái bộ hột bầu cua báo dung nó như thế nào và ở cuối clip tôi sẽ cắt cái hột này ra để xem bên trong có tăng tích gì không bây giờ tôi sẽ thử cho anh em ờ,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 khi là đèn sáng như này chắc là thì, thì chúng ta sẽ đặt vào cửa cua bây giờ tôi sẽ khui thử cho anh em xem đó anh em nhìn này chính xác hai cua và một bầu nhá tiếp tục này tôi sẽ đánh thử cho anh em xem mấy chén bây giờ đèn vẫn sáng anh em nhìn nhé đèn vẫn tiếp tục sáng này. đèn sáng này chắc chắn vẫn có cua này ai mà đặt vào chúng ta đặt vào cỡ dán vào mặt cua rồi bây giờ chắc chắn là có cua và tôi sẽ đánh hết vào mặt cua này tôi khui thử này. đó một cua một bầu và một cá thử thêm cho anh em à, một hai cái nữa cái này anh em có lắc mạnh hay lắc nhẹ nó đều và chúng ta có thể đều có thể chơi được nhé không quan trọng không sợ nó rớt ra ngoài bởi vì cái miếng dán này có một cái lớp keo rồi Đấy, như bây giờ anh em nhìn này. đèn không sáng một chút nào đây đèn hoàn toàn không sáng không sáng có nghĩa là không có cửa cua ai mà đặt vào cửa cua tôi sẽ tả hết tôi sẽ mua hết cửa cua đảm bảo với anh em 100% là không có cua này đó nai cá và bầu như dáng vừa rồi ai mà đặt vào cua tôi sẽ tả hết tiếp tục này dù anh em có sốc mà ờ, nhẹ như thế hoặc là sốc mạnh như này cũng không bao giờ sợ rớt ra ngoài không bao giờ sợ rớt cái miếng dán bởi vì đây có cái lớp keo nên dán rất là chặt Đấy, bây giờ anh em nhìn này, đèn nó sáng như này và tôi thấy cái nhịp rung ở cái máy này nó rung liên tục khi rung liên tục này tôi khẳng định 100% sẽ có hai con cua tôi sẽ khui ba con cua liền anh em ạ tôi đặt vào tôi thấy cái máy của nó cường độ nó rung liên tục như thế tôi nghĩ là có hai con cua nhưng mà thực tế là nó lên ba con cua Đấy, tôi sẽ này ăn 100% luôn bây giờ tôi sẽ thử cho anh em một phát nữa phát cuối nhé và tôi sẽ à, cắt cái hột này ra bây giờ máy vẫn tiếp tục rung anh em nhìn anh em nhìn đèn này đó tiếp tục rung tiếp tục rung như này chắc chắn là lại có cua rồi tôi sẽ mở đó một cua một tôm và một bầu anh em nhìn này chính xác không? một cua một tôm và một bầu bây giờ cũng ờ, giống như đầu clip tôi nói bây giờ tôi sẽ cắt cái hột này ra để chứng minh cho anh em biết một điều là cái hột này là hoàn toàn không tang cái gì nhé Đó. không có gì bên trong cả đúng không ạ còn khi anh em nào muốn sử ờ, muốn muốn ờ, dùng lại cái bộ chấm từ này khi chơi xong Đấy, vẫn không có gì nhé khi chơi xong anh em có thể lấy cái miếng dán này ra và để lại cái miếng trì ờ, vừa rồi và bảo quản đây tiếp tục này. đó cũng không có gì nó hoàn toàn khác với lại cái hột uh, ờ, báo dung xóa mặt đây có chip bên trong nhưng cái này hoàn toàn không có gì đây mới lại thật sự gọi là những cái uh, bộ uh, hột bầu cua báo dung nhưng mà hoàn toàn không tang rất cần thì anh em ờ, chơi cái dịp Tết này thì anh em nào cần tìm hiểu và ờ, muốn sở hữu cái bộ ờ, sản phẩm bộ đồ chơi bầu cua báo dung không tang này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này anh em vào xem nhớ đăng ký kênh like và chia sẻ để biết những sản phẩm mới nhất tôi đang đưa ra thị trường để phục vụ cho anh em chơi dịp Tết này chào tạm biệt tất cả anh em